Chúng mình bắt đầu đọc nhé. Hôm trước là đang nói đến cái quy luật gì hai phút đấy đúng không? Cái này nó vẫn đang thuộc là Yasashiku Suru. Lại nhớ lại, ôn lại cũng bài cũ một tí là nó có bao gồm bốn bước thì mình đang làm đến cái bước đầu là gì bốn cách à bốn cách để biến thành thói quen thứ nhất là hạt đi kiri saseru thứ hai là gì sư nisuru thứ ba là sát cự sư suru thì mình đang nói đến cái phần là sát cự sư suru đúng không thì là hôm nay mình sẽ đọc tiếp cái đoạn mà sát cự thì nó sẽ bao gồm là không tốn nỗ lực đúng không có hôm trước là mấy cái chương trước là mình đã học về cái việc là làm thế nào để không không tốn quá nhiều sự nỗ lực tại vì là bản chất con người sẽ sẽ sẽ sẽ đi tìm những cái gì nó dễ dàng không mất nhiều công sức thì bây giờ mình sẽ đọc đến cái chương số 13 là um, uh, gì cái phương pháp để tránh cái sự trì hoãn bằng cái quy quy tắc gọi là hai phút ni ni phường càng cái quy tắc hai phút này chi saku hajimeru beki dato wakatemo wakate temo tsui o kiku hajimete shimai yasui mono da cho dù là bạn biết rằng cần phải bắt đầu bằng những cái thứ rất là nhỏ nhưng mà cuối cùng thì chui bạn lại lỡ bắt đầu bằng một cái thứ rất là lớn cái từ mono ở đây là thông thường là như vậy thông thường là chúng ta ai cũng biết là nên bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ nhưng mà ai cũng sẽ đang bắt đầu bằng những cái việc rất là lớn này kawaritai to yume mite miteru toki wa doustemo kyoufun ga oshierarezu o sugiru koto o haya sugiru tsiki ni shitaku naru khi mà mình vẽ ra được cái bức tranh mà mình muốn thay đổi thì kiểu gì thì kiểu bạn cũng không thể nào khống chế được cái cảm xúc của mình hay là cái sự hưng phấn của mình và bạn và và và gì bạn sẽ muốn bạn sẽ muốn cái thời gian bạn sẽ muốn làm cái ziki ziki là cái thời kỳ à? bạn sẽ ni được là bạn sẽ muốn biến cái thứ cái ô cô tô nghĩ bạn sẽ muốn muốn làm gì muốn ố này ní sư rự này ố này nhưng mà dịch thế nào ố này cậu ấy ní sư rự này thì bạn sẽ muốn làm một cái điều quá lớn quá nhiều vào cái thời kỳ không dịch dịch nào cả nhà ý nói là kiểu là mình mình không thể khống chế được cái cảm xúc của bản thân khi mà mình nhìn thấy cái giấc mơ mà mình muốn thay đổi sau đó là mình sẽ muốn là à... tức là mình muốn làm nhiều thứ trong cái thời gian mà ngắn nhất ý. kiểu kiểu thế muốn làm nhiều thứ muốn làm nhiều thứ trong thời gian ngắn nhất chính xác đúng không hayasugi tự jiki đúng không chính xác rồi muốn làm nhiều thứ trong cái khoảng thời gian cái jiki đúng không cái thời gian ngắn nhất chính xác koyuse ko o yawarage tự yawarage tự no ni motto moko ka tekina hoho wa 2 phần càng tư được ô cao của tôi đeo là cái phương pháp hiệu quả nhất để mà làm hài hòa cái cái khuynh hướng này cái khuynh hướng này là cái khuynh hướng mà vừa dịch đấy là quy tắc sử dụng quy tắc 2 phút đó là cái quy tắc được mang tên là trong ngoặc đây là khi mà mình bắt đầu một thói quen mới thì mình sẽ ní sư lượng đúng không mình sẽ làm nó với uh, làm cái điều đó trong cái khoảng thời gian là 2 phút hô bộ dona siêu càng đến mộ ni phường càng ba giống nị sukuso để kỳ đựng cho dù bất kể thói quen nào thì đều có thể uh, gì nhỉ sukusho là là thu nhỏ hoặc là rút ờ, rút gọn đúng không rút gọn nó thành các cái version trong khoảng thời gian 2 phút ừ. nệ gì là ví dụ như là đọc sách trước khi đi ngủ vào mỗi tối thì là mình sẽ đọc một trang này tức là ở đây mình sẽ là quá cộng với ní nhá thì là sẽ là ní sư đựng ấy hoặc là ní ô mự nhá gọi là cái việc mình sẽ biến cái việc đọc sách trước khi đi ngủ thành là đọc một trang giấy này mình sẽ biến 20 30 phút tập yoga thành cái việc là thành cái version nhỏ hơn ấy, thành cái version 2 phút ấy, nó chính là lấy ra cái thảm yoga này. Mình sẽ biến cái việc là học việc học ấy là <laughs> thành một cái version nhỏ hơn trong khoảng 2 phút đó là mở cái quyển vở ra này. À, gì gập mà sen tắc mono tata một ui, ui luôn các bạn chị rất hay để quần áo ở trước cái, cái tủ ấy mà phải một hai hôm chị mới gập ấy trời đất ơi cái thói quen xấu của tôi là gì gập quần áo đúng không thì là cái việc mình sẽ biến cái việc gập quần áo thành cái việc là gập một đôi tất tiếp đến là gì đây chạy 5 km thì mình sẽ biến nó thành là gì chia nhỏ nó thành gì sukuso nhá, nó vẫn là uh, sukuso nhá, thu nhỏ nó thành là buộc cái dây giày buộc cái dây giày chạy thôi đó chính là các cái ý tưởng để mà có thể bắt đầu một cách dễ dàng trong khả năng có thể. Đúng không? Đó chính là cái ý tưởng để mà biến cái thói quen hoặc là để có thể bắt đầu cái thói quen trong khả năng có thể. số nha gì nó 1 số 一足の靴下を畳むことなら誰で誰にでもできる。誰にでもできるđúng không? Là là này. Nếu như là ai thì cũng có thể làm được đúng không? So ste sureni nobeta yo ni kore wa kyolokuna senrakuda. Chiến lược rất là hiệu quả, vô cùng là hiệu quả. À, giống như là tôi đã giải thích lúc trước thì đây là chiến lược vô cùng hiệu quả. Itan lại bắt gặp lại cái này với các bạn lần thứ sáu chưa? nếu như mà một khi mà đã bắt đầu đúng thì là nó sẽ uh, rất dễ dàng để có thể duy trì và tiếp tục này à, lý do của cái việc là đó là một cái chiến lược rất là hiệu quả bởi vì rằng là cara đúng không bởi vì là một khi đã bắt đầu đúng thì mình sẽ dễ dàng duy trì được này atarashi shiu cả ngạ silenoyo ni kanjirai yo đều vậy cái không được phép đúng không um, có là không thể nào mà đúng không có là uh, những cái thói quen mới ấy, thì là uh, sẽ không thể nào cảm thấy rằng là nó như là một thử thách bằng cái cách như vậy có là bằng cái cách là mình bắt đầu một cách rất là nhỏ thế như thế thì là thì là những cái thói quen mới nó sẽ không thể nào mà được cảm nhận giống như là một cái thử thách cả Atoni Tsuzuku Kodo wa Taihen Kamoshire Nai ga sai số nộ ni phường càng ngoại yasashi mono dearu bekida là gì chúng ta nên nọ thế kia đấy sau đó a tụ ní mặc dù là sẽ um, gì nhỉ mặc dù là cái hành động để duy trì để tiếp tục ấy thì nó sẽ rất là vất vả nhưng trong hai cái phút đầu ấy thì nó sẽ rất là dễ dàng đúng không nhưng mà đây nó sẽ là có là đế a được beki nhá đế a được beki là nên cái nọ thế kia gọi là mặc dù là cái khoảng thời gian sau đó thì cái hành động để tiếp tục duy trì thì nó sẽ rất là tai hên nhưng mà à, nên chúng ta nên đúng không chúng ta nên để cái thời gian 2 phút lúc đầu là cái khoảng thời gian dễ dàng là một cái thứ rất là dễ dàng nhớ là cái từ đế arubeki nhé là nên để là tại vì đế aru thì nó bằng với des mà đúng không nó bằng với đẹp nhưng mà nó chuyển nó thành động từ ấy, thì để nó nối với cái từ b kia ở đằng sau rồi này nhưng mà bản chất cái câu này nó là câu danh từ có là a là b có là gì cái khoảng thời gian 2 phút đấy là cái khoảng thời gian dễ dàng nhưng mà nó thêm b kia ở đây mình sẽ hiểu là gì nên để cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian dễ dàng đấy あなたに必要なのはもっと生産的な道へと導いてくれる入り口の習慣である。Lại thấy danh từ vậy, câu này là câu danh từ đi. Là cái thứ mà cần thiết cho bạn, nó là cái thói quen bước đầu để dẫn dắt bạn tới một cái con đường mang tính sản xuất hơn, là mang tính hiệu quả hơn một cái con đường hiệu quả hơn một cái con đường uh, sê sang hơn nữa là hiệu quả hơn đúng không? でね、目標をとても安いからとても難しいまで細かく分ければ、分かれ分ければ、望ましい結果へと導いてくれる人、入り口の習慣とは何 cả gạo và ca được đào đồ tố và nanika đào đồ phải chắc là các bạn cũng sẽ biết được rằng như thế tiếp đến là waka đề bạn <clears throat> nếu như mà bạn chia nhỏ các cái mục tiêu của mình từ rất dễ cho tới rất khó thì là bạn ờ, bạn sẽ biết được rằng là cái thói quen iriguchi, cái thói quen ban đầu, thói quen ban đầu có thể giúp bạn dẫn tới cái kết quả như mong muốn là gì phải không nào? Đúng không? Ví dụ như là à, ừ, cái việc mà chạy marathon thì là rất khó đúng không thì nó chính là totemo muzukashi đấy một cái hiêu đấy à, thì là ừ, cái cái việc mà chạy 5 km rất khó nhưng mà cái gì cái việc mà chạy um, 10.000 bước thì là uh, khó vừa cái việc mà uh, chạy uh, uh, 10 phút thì là sẽ dễ uh, và cái gì đấy cái việc mà hắc cự cái việc mà là định đi giày thì nó sẽ rất là dễ đúng không như vậy là mình sẽ chia cái thói quen chạy bộ ra cái cái thói quen marathon uh, ra thành các cái mức độ từ rất dễ cho đến rất khó rất dễ của mình ở đây nó chính là running shoes ohaku và tiếp đến là đến vừa đúng không vừa ở đây nó chính là ichimanho aruku no wa đây đúng không còn cái việc rất khó là chạy 5 km là totemo muzukashi thì là mục tiêu của mình nó sẽ là gì mục tiêu của mình sẽ là chạy marathon uh, nhưng mà cái thói quen ban, bước đầu của mình nó phải là đi dây giày đi đeo giày cô gạo và nó chính là cái cách thức của cái quy tắc này peji dokuso ya ippun no meso ikkai no serusu denwa naru o ogesa ni toraeru no wa okashii to kangaeru hito mo oi daro. Chắc là có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng là cái việc rất có rất là nhiều người nghĩ rằng là cái việc mà nắm bắt một cách quá đà hay còn gọi là gì mình mình mình, mình coi hoặc là mình lấy hoặc đúng không mình mình mình mình mình lấy hoặc là mình nắm bắt mình cho những cái việc lấy coi những coi những cái việc như là gọi điện thoại một cú điện thoại một phút thiền và một trang giấy nó là một cái điều nó nó nó, nó gọi là gì nhỉ? Ogesa là kiểu là gì nhỉ? Là nó quá tiếng Việt là gì? Ogesa là kiểu làm cái gì nó nó cái gì nhỉ? Nhưng mà cái phô trương à? Gì? Phô, phô trương phẩm đại. Đúng rồi, phô trương, đúng rồi, cái từ phô trương. Ogesa là phô trương đúng không có là mọi người sẽ nghĩ rằng là rất là nhiều người nghĩ rằng là cái việc đấy nó là một cái không phải từ từ nói lại này có lẽ là rất là nhiều người cho rằng là có có có lẽ là rất là nhiều người nghĩ rằng là uh, mình mình uh, sẽ rất là buồn cười đúng không sẽ rất là nực cười nếu như mà uh, nghĩ rằng là một phút thiền rồi một cuộc gọi điện thoại đấy là một cái điều uh, Quynh tiếng Việt nó là gì nhỉ? Chị hiểu cái ý nhưng mà chị đang chưa nói được là ví dụ như là sẽ không ai nghĩ rằng là cái việc này là một cái việc là quá đáng hoặc là quá là gì đó đúng không? Nên ai cũng sẽ nghĩ rằng là cái nếu như mà mọi người nghĩ rằng là những cái điều này là một cái điều rất là ừ, quá lên hoặc là điều rất là khó hoặc là khoanh trương hoặc là khuếch đại những cái điều lên thì không ai nghĩ như vậy. Đúng không? Thì là rất là nhiều người nghĩ cái việc này là một ừ, sẽ rất là buồn cười, nực cười <laughs> nếu như mà chúng ta nghĩ rằng những cái việc đấy là những cái việc rất là rất là khó đúng không kiểu thế thế nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là gì không phải là chúng ta thực hiện cái gì mà là cái điều quan trọng ở đây đó là gì biến những cái thói quen đấy nó trở thành uh, ở đâu đây mình sư tự là biến những cái thói quen đấy nó trở thành uh, những cái thể hiện ra bên ngoài trên thực tế thì cái thói quen là trước khi mà chúng ta uh, cải thiện thói quen đúng không trước khi mà cải thiện thói quen nâng cao thói quen thì ma dự thì calculate dự sina kể đều vậy kia này là mình sẽ phải tạo dựng cái thói quen đấy nữa có là đầu tiên là mình phải calculate dự sau đó thì mình mới cô dô sa xê đự nó tiếp đến là gì cái việc mà thể hiện gen sa xê đự là khiến cho cái thói quen đấy nó được thể hiện ra bên ngoài ấy. thì cái kỹ năng cơ bản được gọi là thể hiện cái thói quen ấy thì là chúng ta sẽ cần phải trau dồi này chúng ta sẽ cần phải tạo ra cái kỹ năng cơ bản đó là thể hiện cái thói quen đấy ra bên ngoài à, sau đó là gì hokano samazama koto master dekinai daro là nếu như mà chúng ta có thể trau dồi được cái kỹ năng đấy thì chúng ta sẽ không thể nào nếu chúng ta không trau dồi được cái kỹ năng đấy thì chúng ta không thể nào master được cái um, các cái thứ khác hajime kara kanpekinashiu kagoyari togeru yo to suru không phải là chúng ta đạt được cái thói quen hoàn hảo ngay từ đầu mà chúng ta sẽ phải luôn luôn bắt đầu từ những cái điều dễ dàng. Sai tới cái cá ní sư tử mai ní trước khi mà tối ưu hóa. Mai ní trước khi mà tối ưu hóa thì sẽ cần phải chuẩn bị phải tiêu chuẩn hóa. Tiêu càng ngô chicken sa sư tử giáo master sư tử tô khi mà uh, master cái kỹ năng uh, khiến cho cái thói quen nó được thể hiện ra bên ngoài thì hai cái phút đầu tiên là cái nghi thức để mà bắt đầu cái routine uh, rất là to lớn đúng không trên thực tế có là hai phút đầu đấy nó chính là một cái nghi lễ để chúng ta bắt đầu một cái routine một cái quy trình uh, lớn phía sau Trên thực tế đây đây cô đây quá thì bắt buộc kết thúc bởi một danh từ trên thực tế thì là đây đều án ác cự không phải là cái cái cái cái cái cái cái cái cốt sự là cái bí kíp để khiến cho thói quen trở nên dễ dàng mà nó là cái cách lý tưởng để ờ, ờ, để để để học tập các cái kỹ năng khó process no hazumari gise giski cả được hô độ càng gì hô độ là càng các cái các gì nhỉ? nghi thức hóa khi mà chúng tiếp đọc tiếp là hitio nafka sẽ dễ dàng bước vào cái trạng thái tập trung sâu hơn uh, cần thiết để mà đúng không để mà làm những cái điều lớn có là khi mà chúng ta càng cái nọ càng cái kia khi mà chúng ta càng nghi thức hóa những ừ. cái điểm bắt đầu của một cái quy trình ấy, thì chúng ta sẽ càng dễ dàng bước được vào cái trạng thái tập trung hơn cái trạng thái cần thiết hơn để mà bắt đầu làm những cái điều khó Undo, Indo nomai ni onaji om up warm warm up warm up là làm nóng uh, nếu như mà mình làm nóng cơ thể cũng giống như là mình làm nóng cơ thể trước khi mà mình đô đấy thì nếu như mà mình làm nóng cơ thể thì mình sẽ dễ dàng bước vào cái trạng thái có thể đạt được cái performance cao nhất này itsumono sozo tekina giseki nếu mình ờ, tạo các cái nghi thức sáng tạo luôn luôn tạo các cái nghi thức sáng tạo thì mình sẽ dễ dàng bắt đầu công việc khó uh, mang tính sáng tạo kimat Ừ, bắt đầu cái công việc khó được gọi là sáng tạo đúng không? Nếu như mà mình thực hiện cái nghi thức mang tính sáng tạo, cái cái này mình sẽ hiểu như thế nào nhá Cái câu này mình phải hiểu như thế nào? Các mọi người hiểu ý cái câu này không? Ví dụ như là trong cái buổi ngày hôm trước mình đọc một cái câu là gì? Nếu như mà à, bạn có một cái câu là gì nhỉ? Là cái người đấy là luôn luôn ừ, ừ, cái người đấy người ta cảm giác là sẽ tập trung được tập trung học được khi mà người nghe người ta đeo tai nghe và người ta nghe nhạc đúng không thì là dần dần khi mà người ta cứ nghe nhạc và người ta đọc sách và người ta cảm thấy là người ta học một cách chăm chú hơn ấy thì là cái cái nghi thức mà đeo cái tai nghe vào trong tai ấy, mặc dù không nghe nhạc ấy nó cũng nó chính là một cái nghi thức để dẫn tới một cái kết quả là chúng ta tập trung hơn đúng không thì tương tự như vậy là nếu như mà chúng ta thực hiện một cái nghi thức mang tính sáng tạo ví dụ như là mỗi lần mà mình sáng tạo mình viết nhạc chẳng hạn trước khi mà mình viết nhạc chẳng hạn thì là mình sẽ bật nến thơm ra chẳng hạn thì là cái nghi thức mà bật nến thơm đấy nó sẽ liên kết tới cái việc sáng tạo đúng không thì cái này nó chính là cái ý đấy này nếu như mà mình thực hiện các cái nghi thức mang tính sáng tạo ví dụ như là mình bật nến thơm này mình nghe nhạc này mình ờ, làm gì nhỉ mình làm gì đấy nói chung là tùy theo mình thì là mỗi một lần mà mình sáng tạo thì, thì là mình sẽ bắt đầu dễ dàng mình sẽ bắt đầu làm cái công việc sáng tạo đấy nó nó dễ dàng hơn đó. tiếp đến là gì là nếu như mà mình tắt điện thoại nhầm không phải tắt điện chứ tắt điện vào cái thời khắc vào một cái thời điểm cố định nào đấy khi mát tạ đây là quyết định nhưng mà mình hiểu là quyết cố định nhá là vào đúng cái thời điểm đấy thì là mình sẽ tắt điện chẳng hạn thì là mình sẽ dễ dàng ngủ hơn vào mỗi buổi tối dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Subete no process jido cả sư tử nó ạ, muli các bộ CD này cả tất cả các cái process thì rất là khó, có thể sẽ rất là khó muli đúng không? Sẽ là khó để mà tự động hóa được tất cả các cái quy trình nhưng mà ờ, cái hành động đầu tiên ấy thì là sẽ được thực hiện một cách vô thức phải không nào? Đúng không? Hầu hết tất cả các cái hành động đầu tiên thì đều làm theo vô thức. Hajime yasuku sureba ato wa chui tê cư đụ à, gì nếu như mà mình bắt đầu dễ dàng thì sau đó thì là mình sẽ cà tên ý chui tê cư đụ nó sẽ tự động đúng không nó sẽ tự động tới khi mà uh, khi mà bắt đầu một cách dễ dàng nếu mà bắt đầu một cách dễ dàng thì nó sẽ thì là các cái hành động ở phía sau ấy, cái a tội hóa ấy, các hành động phía sau thì nó sẽ tự động nó cặt tê ní chui tê cư đự nó sẽ tự động đến cầm cái điện thoại mà phát luôn thế nên là cái cái cái gì cái cái cái cái cái ghi cái ghi siki nhá cái ghi siki của mình là cái việc cầm cái điện thoại lên đúng không cái ghi siki là cầm điện thoại lên và cái a tội hóa ở đây cặt tê ní chui tê cư đự là facebook p gì ô hi đúng không cả nhà đấy nó là cái cái cái quy tắc đấy tiếp đến là ni phùng cảng rư rữ no koto toriku no ni kanji hito mo iru daro phải chăng là sẽ có những cái người cảm thấy rằng là toriku là cái gì có lẽ sẽ có những cái người nghĩ rằng là cái quy tắc 2 phút này là một cái mẹo hoặc là tiểu xảo mục nhưng mà mục gì à, mục tiêu thực sự ở đây là ni pung càng yori yori là thay vì 2 phút đấy thì là moto okina ことなので自分を騙しているような気がするかもしれない。Là cái mục tiêu thực sự nó là lớn lao hơn 2 phút. Từ từ. Đây không phải chủ ngữ thật rồi có là có lẽ là mọi ở đây là gì ờ, sẽ có những cái người cảm thấy rằng là đấy là một cái tiểu xảo mưu mẹo và có thể họ sẽ cảm thấy rằng là rằng là lừa dối bản thân bởi vì rằng là cái mục tiêu thực sự của mình không phải là hai phút mà là những cái điều lớn lao hơn đúng không à, tiếp đến này thế nên là cái cái cái câu đằng trước ở đây chủ ngữ của mình là hito này nên là cái đoạn đằng cuối đây là kiga sư nên là cái hông tô nó một hiệu ở đây nó không phải là chủ ngữ chính mặc dù nó là hóa thật nhưng mà nó là chỉ chủ ngữ con của cái cụm ở bên trong này thôi đấy tiếp đến là ichpeji no dokuso ya ikai no udetate fusei ya no to hiraku koto jisai ni nozonde de hito nado độ daremo inai không ai là mong muốn sẽ không có ai là mong thực tế là sẽ không có ai mong muốn cái việc vợ dở sách này à, chống đẩy một lần này rồi đọc sách một trang này à, ly sợ gì xin ly tekina toriku da to wakatete do ste hikakaru daro cho dù là bạn biết rằng là đó là một cái mưu mẹo mà gọi là một cái thủ thuật mang tính chất tâm lý đi chăng nữa nhưng kiểu gì thì kiểu thì cũng hikakaru daro kiểu gì thì kiểu thì cũng sẽ bị làm sao bị bị bị dính mắc vào hikakaru là dính mắc đúng không các ca rự là dính mắt. Vướng vào, dính mắt, rơi vào bẫy. Đúng rồi, cái từ này là rơi vào bẫy. Cho dù là bạn biết được rằng là đó là một cái mẹo tâm lý hoặc là một cái thủ thuật về mang tính chất tâm lý nhưng mà à, thì à hiểu rồi chị dịch nhầm rồi cả nhà cái câu trên là gì là không ai mong muốn thực tế là không ai mong muốn dở sách ra cả không ai mong muốn là chống đẩy một cái cả mà cũng không ai mong muốn là đọc một trang sách cả nhưng mà cho dù là mình biết rằng là đấy là một cái một cái gì một cái một cái kỹ thuật về mặt tâm lý nhưng mà thì nếu như đầu cái thử T ở đây là không phải là đấy mà nếu như là bạn biết rằng đó là một cái mẹo về tâm một cái thủ thuật về tâm lý Ừ, thì tại sao bạn lại phải bạn lại bị mắc lừa đúng không đấy có là hiểu ý không đấy nếu như mà bạn nghĩ rằng là cái quy tắc 2 phút này nó là kojitsuke thì mình chỉ cần làm 2 phút thôi là mình dừng thì bạn thử gì bạn hãy thử làm 2 phút đi rồi bạn dừng đi đúng không đấy cái từ kojitsuke này về cha này chắc đấy là cái mẹo thôi hoặc là một cái thủ thuật gì thôi vu khống ngụy biện nếu như mà bạn nghĩ rằng là cái cái quy tắc hai giây này là ngụy biện thì là bạn làm hai phút rồi bạn dừng đi bạn thử xem đúng không thử làm như thế đi hai siri ni ite ni fungo ni kana chắc chắn là bạn sẽ dừng sau 2 phút me số hajime te ni fungo ni chắc chắn là bạn sẽ dừng sau 2 phút khi mà bắt đầu thiền khi mà bắt đầu chạy rồi bạn sẽ học tiếng gì đó và bạn sau 2 phút thì bạn sẽ dừng này rồi um, Tos de Modewanaku cái chiến lược để bắt đầu Soredake Oyatemio đây không phải là một cái chiến lược để bắt đầu mà hãy thử làm hãy chỉ đơn giản là làm như vậy thôi này cái thói quen này chỉ cần là bạn uh, tiếp tục trong uh, bạn chỉ cần tiếp tục trong gì duy trì trong 20 giây thôi bạn chỉ cần duy trì cái thói quen đấy trong 20 giây thôi cũng được à có nghĩa là gì nếu như um, uh, có nghĩa là gì bạn um, đây không phải là một cái chiến chiến lược để mà bắt đầu mà uh, chỉ cần là hãy thử làm kiểu như vậy đúng không có là không nhất thiết là phải hai phút mà mình cũng vẫn có thể là chỉ cần làm trong vòng 20 giây thôi cũng được watashi no tsukiji no dokusawa kono hoho de 120 giây cũng chính là 2 phút chị cái đây nó chỉ à, à đây 120 giây đấy chị bảo tại sao mà chị lại cứ ngỡ ngỡ 120 giây là là 2 phút mà đúng không đúng không một phút là 60 giây mà ừ đúng, đúng rồi là bạn chỉ cần uh, duy trì cái thói quen đấy trong vòng 120 giây này những cái độc giả của tôi độc uh, độc giả của những cái bài viết của tôi thì làm sao đã giảm gain leostat giảm cái phương pháp này 45 cây số isomot gain leostat đọc tiếp nữa sao chị vẫn đang chưa bắt được mạch hajime no uchi wa mai ni chiji mu ni itaga wo fun izo inai yo ni Izoinayo tội vương ni kikaseta. Trong cái thời điểm bắt đầu thì là đã nói với bản thân mình rằng là sẽ à, mặc dù là đi tập gym hàng ngày nhưng mà lúc đầu là sẽ nói với bản thân mình là không quá 5 phút. À, khi mà đi tập gym thì là sẽ vận động trong khoảng 5 phút này. À, khi mà hết thời gian đấy thì là trong khả năng có thể sẽ đi về nhà luôn này. Trong khoảng sau đó vài tuần thì anh ấy đã uh, Mario Mite Omota anh ấy đã nhìn xung quanh và nghĩ rằng là soda と,、ね、とにかくいつもここに来ているんだ。そろそろもう少し長くいて、長くいてもいいかな。Có nghĩa là uh, đã mất công, Tony các cự là kiểu gì thì kiểu thì cũng đã đã mất công đến đây rồi nên là uh, ở lại thêm tí nữa. Sư wa là cái thể trọng là cái cân nặng đã đã giảm xuống một cách tuyệt vời đúng không? sau vài năm thì đã giảm được cân nặng một cách rất là tuyệt vời là à cái từ Genlio ở đây là giảm cân là một cái độc giả của tôi thì đã dùng cái cách này để giảm tới 45 kg trong cái lúc đầu thì là chỉ nói với bản thân mình là chỉ có đi tập gym uh, ờ, 5 phút thôi đúng không nhưng mà sau đó thì là đã giảm được cân khi mà một thời gian sau thì uh, với cái quy tắc như vậy được của được cái việc viết nhật ký thì cũng là một cái ví dụ tốt cho cái việc này này wa wa ni ni tame naru ga no hito suzitsu de 頭の中にある考えを取り出して紙に書くことは誰にとってもためになるが、ほとんどの人は数日で諦めたり、全くしなくなったりする。Là uh, à, cái việc mà viết ra giấy tất cả cái suy nghĩ ở trong đầu ấy thì đối với ai? Mặc dù là dari ni totemo tame ni naruka mặc dù là đó ừ, cái việc mà viết những cái suy nghĩ của bản thân mình trong đầu ra ấy, thì nó sẽ là à, có ích cho bất kể ai cái từ ta mê ở đây là dành cho ai còn gọi là có ích cho ai đấy nhá có là có là vì mình đấy đúng không vì là vì ai đó ấy, đúng không có là có ích cho cho cho bất kể ai đó nhưng mà nhưng mà hầu hết mọi người thì đều sẽ từ bỏ trong vài ngày và sẽ không làm nó nữa Ờ, Nikitsuke wa mendo ni omoe bởi vì rằng họ nghĩ rằng rất là phiền. Tsuzukeru kotsu wa shigoto no you ni kanjirarenai te do ni todome te oku koto de aru. Cái bí quyết để duy trì đó là à, đó là gì? Đó là dừng lại ở cái mức độ là mình không cảm thấy rằng đó như là một công việc. Igirisu no leadership consultant no uh, à, Greg da Makyun wa 書きたいことより少なく少なく書くことで日記を毎日つける習慣を身にchị kể cả tối ưu là cái ông đấy nhá cái ông đấy là Constanto là nhà tư vấn uh, của các cái nhà lãnh đạo của Anh ấy thì là đã nói rằng là đã trau dồi cái thói quen hoặc là siêu cảm ngố mini ấy là tạo cái thói quen viết nhật ký hàng ngày bằng cái cách là uh, uh, là gì ít nhất là viết ra những cái điều mà mình muốn viết à gì thay vì là mình viết ra những cái điều mà thay vì là muốn viết thì là uh, sẽ là cứ nát cự các cô tộ là ít nhất thì cũng phải viết đúng không và nó không phải là mình sẽ viết ra những cái điều mà mình muốn viết mà, mình sẽ thay nó thành là uh, cứ nát cự các cự cô tộ là ít nhất là cũng sẽ viết ra viết cái gì cũng được không không ít thì nhiều thì là cứ viết đã đúng không mai Yame いつも面倒に感じる前に書くのをやめたそうだ đã đã từ bỏ cái việc là viết uh, gì và nghe nói là nghe nói là cái cái ông đấy nhá vẫn là cái người đấy nhá cái người đấy đã đã đã đã Yame tạ đúng không đã uh, đã đã bỏ được cái việc là viết đã đã ngừng cái việc viết trước khi mà cảm thấy rằng nó mendo tức là trước khi mà luôn ông ấy sẽ luôn luôn dừng cái việc viết trước khi mà cảm thấy rằng là nó nó mệt tiếp đến là gì đây là cái Anesto Hemingway cái ông này ông Hemingway đúng không nani o kakubai demo koko koreto ni tayo na shin ne no motte ita là ừ, đây chắc là Hemingway ấy, là cái ông nổi tiếng à đây này cái ông này này nhà văn cái ông đấy thì là cũng có một cái tâm niệm giống giống như vậy na ná như vậy koreto ni tayo na là cũng kiểu na ná như vậy trong cái trường hợp viết một cái gì đó ừ, trong trường hợp viết bất kể cái gì thì ông ấy cũng có cái tâm niệm như thế là ông ấy đã nói rằng là à, cái phương pháp tốt nhất đó là bỏ ngay lập tức hay là dừng ngay lập tức nếu như mà nó đang không umaku ikiso ni natara từ từ umaku ikiso natara ngay sau khi mà mình cảm thấy uh, mình cảm thấy dễ dàng ấy hoặc là mình cảm, đang cảm thấy rất là rất là rất là tốt ấy, đúng không có vẻ là đang rất là thuận lợi ấy, thì là mình sẽ ngay lập tức là mình dừng lại <laughs> là gì nhỉ à trong cái cuốn ờ, cái cuốn gì của ông uh, tôi nói gì khi nói về chạy bộ ấy của cái tác giả gì đấy tự nhiên quên tên cũng có một cái câu là gì nhỉ ông ấy nói là có là ông ấy sẽ ông ấy sẽ viết bằng cái cách là cứ mỗi một buổi sáng là ông ấy sẽ mực mươi tê ý cự là ông ấy sẽ hướng đến cái bàn và ông ấy cầm cái bút lên để viết theo một cái thói quen ấy và mỗi khi mà ông ấy đang cảm thấy là cái mạch viết văn của ông ấy đang rất là xuôi có là ông ấy ông đang cảm thấy là ông ấy viết rất là viết nó rất là rất là tốt đấy thì ông ấy dừng lại ông không viết nữa tại vì tại sao ông ấy làm cái việc đấy vì để cho ông ấy không bị chán có là nếu như mà mình cứ mình cứ theo đuổi nó có là một cái mạch tất nhiên là để đọc tiếp nhé tại vì là chị nhớ là cái đợt đấy ông ấy nói rằng là mình không nên quá là uh, là là đi đi theo cảm xúc ấy bởi vì là nếu như mình cứ đi theo cảm xúc thì là mình sẽ rất là mệt và mình sẽ ngay lập tức là hôm nay mình viết mình mình viết đến 5 6 tiếng hoặc là hôm nay mình tập thể dục đến tầm 1 2 tiếng nhưng mà đến ngày mai là mình sẽ kiệt sức và mình sẽ không mình sẽ không không không làm được tiếp ấy kiểu vậy nên là khi mà ư mắc cự ikiso ni natara thì sư cự yame được koto để đọc tiếp nhá xem có phải cái ý đấy không konoyo na senla của ư mắc cự ikiwa môi tốt sự à, có một cái lý do để khiến cho cái chiến lược này nó tốt này cái này là cái gì đây à cái đoạn này là có một cái cách để mà à, để mà tạo cái thói quen viết nhật ký ấy, đó là mỗi một ngày một dòng thì là xem một cái trang web này nhá tiếp đến là gì một cái trong những cái lý do để làm cho cái chiến lược này nó tốt đó là gì bưng ra kizukitai anh identity o tsuyomeru tsuyomete kureru to iu koto da đó là vì một trong những cái lý do để khiến cho cái chiến lược này nó trở nên thuận lợi đó là vì nó sẽ giúp cho mình củng cố cái identity mà mình muốn xây dựng này ví dụ như là chỉ cần 2 phút thôi à, liên tục trong vòng 5 ngày đi tập gym thì Atarashi Identity ni hyo tojiru koto ni naru thì mình sẽ bỏ thêm một cái phiếu cho một cái identity mới Anatomo wa mo shintai okitai tai to Nayan Dari shinai là bạn bạn sẽ làm sao bạn sẽ không uh, à, nayande được là bạn sẽ không đau đầu đau khổ uh, vì cái việc là và bạn sẽ muốn luyện tập cái thân thể thêm nữa đúng không? Tân độ là dồn tâm sức vào cái cô tô này này vào cái người mà mình muốn thực hiện vào cái người mà vào cái vào cái cái kiểu người hay là cái mẫu hình cái mẫu người mà sẽ thực hiện tiến hành thực hiện mà gọi là không thiếu sự vận động có là gì là bỏ phiếu vào cái mẫu người là hành động ấy vận động ấy đúng không luôn luôn vận động ấy không thể thiếu sự vận động ấy naritai tai của nó hito đã tốt so me sự tame no sai sono no kodo tốt được là gì à, à, là có cái hành động tối thiểu để mà chứng minh rằng mình là cái người mà mình muốn trưởng thành hen cả ni chui te konafuni kangai được koto wa kangai à, được koto koto wa metta ni nai daro phải chăng rất là hiếm người nghĩ rằng đó là phải chăng rất là hiếm người nghĩ về sự thay đổi kiểu như vậy ai cũng làm sao bởi vì rằng là ai cũng ưu bao arete được ai cũng đang bị xâm ai cũng đang bị à, gọi là gì xâm chiếm bởi cái suy nghĩ là cái mục tiêu cuối cùng demo ikkai no udetate fusewa à, indo yori thay vì là nhưng mà thay vì là không vận động gì thì là chống đẩy một cái thì vẫn tốt hơn phải không nào này à, cái việc chơi guitar một phút thì cũng hơn là không luyện tập gì này đọc một à, phút cái cuốn sách thì cũng sẽ tốt hơn là không cầm tới cuốn sách này rồi à, nozonde được yorikoshi scanai của tổ mataku nanimo sinai yorii sẽ tốt hơn là không làm gì đúng không có việc là mình chỉ cần là có một chút hy vọng thôi thì cũng hơn là là không có tí hy vọng gì không làm gì ある時点で習慣が確立して毎日現れるようになったら2分間ルールと習慣作りのテクニックを組み 組み合わせて最終目標に向けてsiêu cảm no level của Takamete Keru là nếu như mà mình có thể à, xác lập được cái thói quen và thể hiện nó tha hàng ngày thì cái quy tắc 2 giây này nó sẽ kết hợp với cái technique cự là tạo thói quen và nó sẽ nâng cao cái level của thói quen đấy hướng tới cái mục tiêu cuối cùng là đầu tiên là mình phải tạo cái lịch sự nó xong nó là thể hiện ra hàng ngày dù là một phút hay hai phút đúng không nhưng mà cái quy tắc này nó sẽ giúp cho mình tạo ờ, giúp cho mình kết hợp với cái cái kỹ thuật gọi là tạo thói quen đấy và sẽ cuối cùng là sẽ nâng cao cái thói quen đấy của mình lên để hướng tới cái mục tiêu cuối cùng cái này là hướng tới mục tiêu cuối cùng mà dự và sai số ni phùng càng tối ưu lúc đầu chỉ là 2 phút thôi Ichiban chi sanako do o master suru koto kara hajimeyo hãy bắt đầu từ cái việc master cái hành động nhỏ nhất sore kara chiukurai no step e susumo sau đó là sẽ đến cái bước uh, tiếp theo đúng không đến cái đến cái bước gọi là giữa giữa rồi cuối cùng thì là sẽ gì tập trung vào cái hai phút đầu à, rồi sonodankai o master cái là gì nagara cấu trúc của mình là nagara đây này khi mà mình vừa tập trung vào hai phút đầu vừa master cái giai đoạn uh, trước khi mà đến cái đến cái bước tiếp theo chữ ghi ế chữ được ở đây là chuyển tới cái bước tiếp theo ấy đúng không thì trước khi khi mà mình tập trung vào hai phút đầu và master đến cái bước gọi là tiếp theo ấy thì là lặp đi lặp lại cái quy trình này thì là cuối cùng thì motomoto minitsuita Minitsuke ににつけたいと nozon de siêu cắn ni Tadori tsuke kutoraro thì là phải chăng bạn sẽ bước được tới cái thói quen mà bạn đang mong đợi mà vốn dĩ là bạn đang muốn uh, tạo cái thói quen đó. Sonotoki demo siêu càng subeki mono tsumari kodo no sai xuống ni phương càng ni siêu chưa shinakereba naranai. Hay nói tóm lại bạn sẽ phải tập trung vào hai phút đầu của hành động. Đúng không? cái thứ mà bạn cần tập trung ấy cái thứ mà bạn cần phải tập trung ở đây nó chính là hai cái phút đầu ấy Moto Okina Jinsenomo cho dù là cái mục tiêu lớn lao đi chăng nữa thì Hotong đổ SBT ga ni phương càng no koro ni oki ra đây được là cho dù mục tiêu lớn lao đến mấy đi chăng nữa thì đều, đều có thể thay thế bằng cái hành động 2 phút. Tất cả các cái mục tiêu thì đều có thể thay thế bằng hành động 2 phút. Kenko de Nagahiki style muốn sống lâu đúng không? Thì sẽ là cần phải luyện tập cơ thể đúng không? Thì sẽ cần phải vận động đúng không? Cần phải tôn thì sẽ thay thế bằng cái việc là uh, mặc cái bộ quần áo tập. Đấy thì thì là muốn sống lâu thì nó chỉ bắt đầu bằng cái việc rất là nhỏ là <laughs> thay cái thay cái ờ, bộ quần áo tập thôi Seosena kekon sekatsu okuritai muốn sống cuộc sống hạnh phúc hôn nhân hạnh phúc thì phải phải phải làm sao phải trở thành người vợ người chồng tốt thì cần phải làm gì mỗi ngày để trở nên cuộc sống của đối phương trở nên hạnh phúc thì đó là lên kế hoạch ăn hàng tuần wow cái vụ này không được nha chồng chị nấu cơm cho chị nha chứ chị không nấu cơm nào <laughs> tiếp siêu cả ngó kê được của tôi kuro stay đúng không nếu như mà bạn đang rất là kuro cho cái việc là duy trì thói quen thì hãy bắt đầu cái từ tori đây được ở đây là áp dụng nhá hãy thử áp dụng cái quy tắc cái quy luật hai giây này hai phút này cái từ tori đây được ở đây hôm trước nói rồi đúng không là áp dụng quy tắc áp dụng thể chế áp dụng chính sách thì đều dùng cái từ tori đựng này de cái phương pháp đơn giản này sẽ dễ dàng khiến cho cái thói quen của trở nên dễ dàng hơn. Hong so no matome. Cái thói quen thì kết thúc trong vòng vài giây thôi nhưng mà nhưng mà nhiều thời nhiều nhiều tiếng sau đó nhiều phút sau đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái hành động của bạn trong vài tiếng sau đó và vài phút sau đó cái thói quen của bạn sẽ được sẽ bị ảnh hưởng đúng không bởi cái hành động mặc dù thói quen sẽ kết thúc trong vòng vài giây nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới hành động trong vài giờ sau đó rất là nhiều thói quen thì là sẽ được biểu hiện arawereru ờ, khi mà uh, chọn lựa rất là nhiều các cái thói quen thì sẽ được thể hiện khi mà chọn lựa ở những cái khoảnh khắc quyết định hay nói tóm lại nó chính là các cái sự chọn lựa ở những cái ngã rẽ đúng không? So Soste xe sang teki matawa hisa và nó sẽ dẫn dắt bạn tới cái một ngày năng suất hay là một ngày không năng suất ni bưng cẳng đưa được tổ ạ quy, quy tắc 2 phút ấy nó chính là cái quy tắc mà mà khi mà bắt đầu thói quen mới thì là sẽ biến nó thành sẽ sẽ sẽ sẽ làm cái thói quen đấy trong khả năng có thể trong khoảng trong khả năng có thể thì sẽ làm nó trong vòng 2 phút process no hajimario càng biến các cái bước đầu của quy trình thành nghi thức thì sẽ càng dễ dàng để bước vào cái trạng thái tập trung hơn à, để mà thực hiện những cái việc lớn lao tiếp đến là gì trước khi mà tối ưu hóa thì hãy tiêu chuẩn hóa hãy à, gì không thể nào cải thiện được cái thói quen mà không không tồn tại đúng không có nghĩa là gì là cái câu này hay này cái câu này là gì không thể nào cải tiến được thói quen nếu như mà nó không tồn tại có nghĩa là bây giờ mình không có cái thói quen mình không có thói quen là chạy bộ chẳng hạn đúng không thì bây giờ mình cứ muốn là có một cái thói quen chạy bộ đúng không mà bây giờ mình mình mình mình mình phải đầu tiên bước đầu tiên là mình phải làm cho nó tồn tại đã đó là mình phải đi cái đôi giày vào trong chân đã mình phải ít nhất là mình phải chạy 2 phút đã thì để cho cái cái thói quen này nó tồn tại đã sau khi mà tồn tại xong rồi thì mình mới cai gen được còn một phát mà mình làm sao mà chạy được hai cây số hoặc là mình có cái thói quen là à, chạy bộ mỗi ngày ấy đúng không làm sao mà tự nhiên mà chạy bộ được mỗi ngày thì trước tiên là phải đi đeo dây giày rồi đi ra ngoài nhà đã đúng vâng, không? đi ra khỏi nhà cũng dừng ở đây nhá để cho nó chương 14 vào buổi sau cho nó ngon nghẻ cành đào